Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với cái video đầu tiên trên kênh của Hoàng Nam Thì video ngày hôm nay Nam sẽ chia sẻ cho tất cả quý cô chú, anh chị em Những ai đang thua tha, đang xa bờ Ở như bộ môn tài xỉu và bộ môn nổ hũ Thì video ngày hôm nay Nam sẽ chia sẻ cho tất cả mọi người biết Để làm sao mà mọi người lại thua Mọi người thua ở như chỗ đâu Và Nam sẽ chia sẻ một cái câu chuyện của bản thân Nam Nam như thế nào Nam thua tha như thế nào và cái cách Nam đã lấy lại được cái số tiền 350 triệu đồng nó như thế nào mọi người nhá. Thì rồi, Nam sẽ giới thiệu qua về bản thân một tí. Nam sinh năm 96 và Nam ở Ninh Bình. Bố Nam ở bộ đội chuyên nghiệp còn mẹ của Nam là giáo viên mầm non. Đấy gia đình Nam thì có hai anh em và chỉ có Nam là một người em nữa. Thì năm 2015 bắt đầu vào Nam lên trên uh, thành phố Hà Nội Nam uh, đi học đại học và cũng như mọi người biết thì lên trên đại học thì nó cũng có rất nhiều những cái của sinh viên đấy là hay học rồi hay bỏ học hay trốn tiết để hay đi chơi rồi thì nam cũng như những người khác thôi nam cũng thường xuyên bỏ học và đi chơi net vì tính nam rất ham vui ham chơi đấy thì nam bên trên đấy thì nam ở với bốn bạn nữa ba bạn nữa với nam nữa là bốn bốn bạn ở cùng một phòng thì các bạn cũng có rủ nam đi chơi net thì nam cũng nghĩ như mọi người thôi net nó đơn giản thôi mọi người không có gì à, ảnh hưởng cả thì Nam cũng đi chơi với các bạn và khi Nam đi chơi được ừ, hai ba ngày thì đến hôm đấy thì Nam ra quán net chơi thì nhìn thấy một số bạn đang chơi tài xỉu và đang chơi nổ hũ thì bản thân Nam thì thấy các bạn chơi được nhiều lắm thì bản thân Nam Nam cũng muốn kiếm một ít tiền giống như các bạn vào để Nam chơi thì lúc đầu là chỉ là 500 một triệu thôi thế là sau càng lúc à, lúc đầu thì mình chơi mình ăn được nhiều ăn được mấy chục triệu cơ mọi người ạ nhưng mà không biết giữ tiền không biết giữ tiền cứ nghĩ là tiền nó dễ kiếm xong bắt đầu là Nam đi chơi nhiều hơn đấy đi chơi với các bạn nhiều hơn và hết cái số tiền đi và cái gì nó đến thì nó cũng phải đến thôi cờ bạc ăn chỉ chiều tay mình tay mới thôi thế là xong thì xong rồi Nam thua hết cả cái số tiền đấy và những cái số tiền mà Nam tích góp được từ ngày trước đến nay á, thì cũng nướng hết vào tài xỉu và nổ hũ và sau đấy thì hết tiền thì nam cũng chỉ muốn là gỡ thôi đấy gỡ thôi thế là nam bắt đầu vào nam vay mượn khắp mọi nơi từ nhà ở dưới quê rồi lên trên thành phố đây nam mang nam mang cái chứng minh thư của nam đem đi cắm cố ở khắp mọi nơi để lấy tiền thế là xong thì cái gì thì hắn cũng có giới hạn thôi và đỉnh điểm là nam bán nợ lên số tiền là 350 triệu tình Nam vẫn ra quán nét Nam chơi thì Nam vô tình Nam gặp được một ông anh nhưng mà ông anh cũng chơi nhưng mà ông anh ấy không chơi tài xỉu và không chơi nổ hũ thì Nam mới nhìn đấy ông anh đánh được nhiều thì Nam mới bảo là anh chơi cái gì đấy thì ông anh cũng phải bảo là anh chơi cái này nhưng mà thật sự là mình cũng không không không không nhắc cái cái trò của ông anh chơi được vì thật sự chính sách của YouTube thì sẽ bị đánh rất mạnh và nên là mình không thể nhắc được còn mọi người nào mà muốn biết là cái gì thì có thể nhắn tin cho mình nhá mình sẽ nói cho mọi người biết và đấy là ông anh đang chơi cái đấy thì ông anh mới hỏi em có chơi không thì mình bảo không anh ạ em em em chỉ chơi tài xỉu với em chỉ chơi nổ hũ thôi thế cậu bảo thế được hay thua thì ừ, mình cũng nói thật là mình bảo anh ơi, em đang là sinh viên mà bây giờ em thua 300 triệu rồi bây giờ em nợ đãi ngày em khổ lắm thế là xong anh bảo anh bảo thế em chơi ở trên đấy thì em có tham gia nhóm không thì thật sự ở lúc đấy mà nào có tham gia nhóm rồi thế chơi qua người giới thiệu không thì mình cũng lúc khi mình ở nick thì hắn sẽ có cái chỗ mã giới thiệu thì mình mới nhớ ra mình bảo có em chơi qua cả người giới thiệu hắn bảo ghi cái mã đại ý gì đấy thì em thì anh mới bảo thế thôi rồi em em em em em bị à, nhà cái nó theo dõi rồi vì ở trên đấy là em đăng ký qua đại ý là bị theo dõi và rồi <clears throat> ờ, em thường chơi uống mấy giờ thì mình bảo em toàn chơi uống nào em rảnh em chơi ví dụ như trưa em đi học về thì em cũng chơi và đến à, tối thì em cũng à, tối em trước khi em ngủ thì em chơi hoặc em ra quán net em chơi em bảo thế em toàn chơi vào những cái khung giờ cấm thôi thì mình bảo những cái khung giờ đấy là toàn để người chơi nó thua đấy nhà cái em biết là người chơi toàn thua theo mình thấy anh nói cũng đúng thì mình toàn thua những cái khung khung khung khung giờ ví dụ là đêm thì mình toàn thua thế là xong thì anh mới bảo là bây giờ phải xóa được cái mã ẩn mà mình cũng chưa biết cái mã ẩn là như thế nào thì mình hỏi anh ơi cái mã ẩn là như thế nào thì anh bảo cái mã ẩn là cái mã mà như kiểu là cái cái cái, cái định vị của mình á nó biết nhà cái nó biết mình chơi như thế nào đấy mọi người ạ thì mình không biết đâu thế sao bắt đầu mình mới xin số điện thoại của anh ấy mình xin số điện thoại của anh và mình cũng một hôm thì mình hẹn anh bảo anh anh có rảnh không anh ra anh nói chuyện à, cho em nói chuyện em gặp anh tí em nói chuyện anh tí mình hẹn anh ra quán nước thì hẹn anh ra quán nước thì à, xong bắt đầu anh cũng ngồi anh hướng dẫn hướng dẫn cho mình cụ thể từng tí một à, xóa cái mã đường hình ẩn này xóa cái mã ẩn này và tuyệt đối là không được tham gia các nhóm vì thật sự anh không kéo được đâu nó thật sự với mọi người à, cả bây giờ hiện tại bây giờ mọi người biết là không thể kéo được nó kéo được là nó kéo cho cả họ rồi chứ chả đến lượt mình nó kéo cho mình đâu không quen biết gì nó kéo cho mình á rồi thì và anh dặn đi dặn lại với mình một cái này mình đúng thật sự đến bây giờ mình vẫn phải khắc cốt ghi tâm đấy à, không được tham đấy phải chế ngự được cái lòng tham của mình thì mình mới thành công được và kỷ luật bản thân ví dụ hôm nay mục tiêu trong đầu mình đặt ra là 2 triệu đúng không với số vốn là 2 triệu thì mình chỉ kiếm 2 triệu nữa đúng không mọi người thì mình chỉ được phép kiếm 2 triệu thôi mình đừng có tham mình đừng nhìn thấy đang cầu đang dễ mình đánh à mình chết cái tham mà cái lòng tham con người à, dễ chết ví dụ 2 triệu nhờ ví dụ hơn được 1 triệu 950 nghìn nghỉ à, vẫn phải nghỉ rút tiền ra mọi người nhá đấy thì à, tất cả những cái gì anh đã chia sẻ cho mình thì sau này anh nó anh dạy mình độ khoảng tầm một tuần thì anh mới hỏi à em tự tin chưa đã đủ đánh chưa đã tự tin để gỡ rồi chưa thì anh bảo em tự tin rồi thì bắt đầu cứ mình cứ nạp một triệu một triệu hai triệu vào mình đánh áp dụng đúng theo cái phương pháp của anh ấy nha chưa được một tháng rồi đấy mình cứ nạp một triệu hai triệu có lần cao điểm nhất cái vốn của mình là 20 triệu đấy mình nạp vào nhá mình theo anh thôi đúng một tháng trời mình ấy lại được tất cả những cái gì mà mình đã mất đấy còn cái video ngày hôm nay này mình chia sẻ trên đây cho tất cả mọi người biết để mọi người biết tạm sao mà mọi người thua và các cách khắc phục cái các phá lỗi ấy như thế nào và nếu mọi người muốn biết thì mọi người nếu mọi người muốn biết mình đã ấy được 300 triệu từ bộ môn gì và cách mình ép tuyệt từ như nhà cá như thế nào thì mọi người liên hệ với mình qua Telegram số Zalo mình để dưới phần mô tả mọi người nhá. Còn nếu mọi người mà thấy cái video này của Nam hay thì mọi người cho mình một lượt đăng ký kênh, bấm chuông thông báo rồi mình sẽ học được những cái gì từng người anh kia thì mình sẽ hướng dẫn từng video cụ thể cho mọi người mọi người nhá. Rồi còn video của mình đến đây là hết mình xin chúc tất cả mọi người sống một cuộc sống an nhiên lên không vui vẻ lên cái gì đến nó sẽ đến còn yên tâm một ngày nào đấy thì sẽ có một người nào đến giúp các bạn như mình mọi người nhá rồi xin chào tất cả mọi người